Hello anh em, rất vui khi được gặp lại anh em ở trong video tiếp theo của mình nha Và ở trong video này mình lại chia sẻ cho các bạn, cho anh em một cái con, một cái tôn một con web à, kiếm cái mà 7 đồng coin rút về ví Express nha File tôn mình để dưới phần mô tả các bạn click vào link để tải file về nha Sau khi tải về, các bạn sẽ vào phần download cho mình để giải nén cái tập tin mà các bạn đã tải về nha mình giải nén rồi nên là mình sẽ không giải nén này nha file có tên là focus focus Coin đây nha đây sau đó các bạn kích vào sau khi các bạn giải nén xong các bạn sẽ vào tâm mắt nha các bạn sẽ nhập cd cho mình cách gạch chéo storage gạch chéo emulate gạch chéo không gạch chéo download sau đó ấn enter này ls enter này ở đây thì mình có rất là nhiều thư mục thì mình nhớ mình nhớ được cái thư mục đó là tên là gì nên là mình sẽ nhập cd khách focus coi mutile s sau đó các bạn ấn ls nếu mà nó có file bot thì <clears throat> đường dẫn thành công nha sau đó các bạn sẽ nhập là php cách bot.php enter này ok các bạn nhập khai tôn cho mình nha các bạn copy lấy phần link này dán vào google nha các bạn vượt qua link rút gọn cho mình nha ok ở đây chỉ có 3 bước thôi nha quảng cáo bị chặn quảng cáo à ok các bạn đợi nó nhảy cái dây các bạn nhấn vào click here to continue các bạn nhấp bất kỳ nhé bất kỳ vào một cái đường cái link mà nó có cái đường link giống như này này là ok nha đây như nó có captcha đấy đây các bạn tích vào tôi không phải người máy này đây chọn đèn giao thông nha xe cộ này sau đó các bạn là xác minh lối à xe hơi này cấp tao này lối nhiều quá sau đó các bạn lướt xuống ấn vào click here to continue nha máy mình hơi nặng nên là nó chạy hơi chậm một chút các bạn thông cảm nha các bạn đợi cho nó chạy hết 10 giây nha do máy mình nặng quá nên là nó không chạy sau đó các bạn sẽ lại ấn vào đây nha ấn vào đây thì tiếp tục ở đây nó google cũng google nó dịch ra rồi nếu là tiếng anh thì nó sẽ làm click here to continue nha máy mình nặng quá, lag quá anh em thông cảm nha rồi các bạn đợi trong vài giây nha rồi ok các bạn sẽ ấn vào lấy link cho mình nha ok đây chính là cái khay tôn nha các bạn có lấy phần này này giờ các bạn sao chép nha tôi vào tờ mắc này các bạn ấn giữ rồi paste vào nha enter rồi mật khẩu chính xác nha Thời hạn khai tôn thì nó sẽ hết vào 23 giờ 59 phút 59 ngày hôm nay nha, ngày 29 tháng 11. Cứ sau 23 giờ thì nó sẽ hết nó sẽ tự động đổi khay mới nha. Ok, bây giờ các bạn sẽ nhập cookie đây nha. Link web mình để dưới phần mô tả, các bạn click vào link link web nha để lấy cookie web nha. Rồi bây giờ các bạn tiến hành đăng nhập web cho mình nha. Mình dùng app Adiban này các bạn lấy cái app nào mà nó lấy được cookie nha ok đợi mình một chút rồi ok các bạn sẽ nhập cái ID ví của Express vào đây nha các bạn dán vào đây sau đó là các bạn click vào đây chọn chọn hình, hình ảnh được hiển thị ở đây nha ở đây là HMU9 đúng không thì các bạn sẽ tìm thấy dòng nào mà nó là HMU9 nha lắc quá HMU9 đây các bạn ấn vào login now nha rồi ok khi mà các bạn mới vào các bạn vừa mới đăng nhập web ấy, nó sẽ có một cái dòng ở đây là shop link có nghĩa là các bạn sẽ vượt qua cái mấy cái link vài link rút gọn để kiếm cái thời gian chạy chạy nha sau khi mà các bạn kiếm được ừ, thời gian chạy ở đây thì các bạn sẽ lấy cookie cho mình này nhấn vào phần ba chấm này paste sau đó là cookie oh. đại phí phí thưởng 9 tầng mây siêu đại có 102 100% nhận có lắm này. mở phí nhận ngay máy mình này lag nữa nó lại quảng cáo nữa ok các bạn là phần lấy, lấy cookie đây này các bạn copy cho mình nha như đời này. được anh em ạ anh em đợi một chút để mình lấy được cookie nha ok khi sau khi mà các bạn copy được cái phần cookie các bạn đã lấy user again cho mình nha mình dùng app Adeban này mình sẽ vào phần setting này các bạn lướt xuống cho mình thấy đây các bạn thấy ở đây mobile đây nha user again mobile đây các bạn ấn vào nhấn vào này rồi các bạn copy cho mình nha lái quảng cáo rồi anh em ạ rồi ok anh em vào phần tấm mắt cho mình nha anh em sẽ nhập ở phần ờ, cookie cho mình mình chỉ cóp nó đã ở đây rồi nên là mình chỉ việc dán vào thôi user again này rồi enter ok nếu mà nó hiện cái phần account ai cái địa chỉ id ví của các bạn là nó ok nhá ok bây giờ nó chờ cho nó chạy thôi các bạn các bạn sẽ lướt để cấp quyền chạy nền cho nó thì các bạn sẽ lướt xuống thanh trạng thái này các bạn sẽ thích các bạn thấy có mục tem mắc đây các bạn sẽ nhấp vô nhấp vô này các bạn ấn vào đây acquit um, wallock nha ok vậy là mình đã cấp quyền chạy nền cho nó rồi nha các bạn đợi 60 giây thì nó mới nhận được nha đây mình sẽ nhận được 7 loại đồng coi cho nên là cứ một đồng coi thì các bạn sẽ mất hết một phút vậy 7 đồng coi trong vòng 7 các bạn mà nhận được 7 đồng coi thì các bạn sẽ mất hết 7 phút nha đây chính là cái thời gian để cho các bạn chạy mạng mình hay lên mạng mình kém nó lại chậm anh em ạ rồi ok ở đây mình nhận được 7 đồng coin đó BCN này RG, RGB này ROGE này LSK này PPC này SCHAC này rồi TRX ở đây thì mình chỉ nhận được 7 loại coin thôi nha rồi ok video của mình đến đây là hết cảm ơn anh em đã xem video của mình nếu mà các bạn thấy video của mình hay hãy để lại một like một share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha và mình có để cái đường link nhóm Zalo các bạn hãy tham gia vào nhóm để uh, cùng giao lưu chia sẻ và nếu mà các bạn gặp lỗi gì thì có thể inbox cho mình nha Ok cảm ơn các bạn